chào các bạn nha à, bấm thoại hả sáng giờ không ra chơi không biết hôm nay nhà nắng nôi nôi hả nôi bây giờ mày giờ thì anh em mình đi kiếm cái dạng đi bây giờ mày nằm mày đi ha anh ra anh của thằng mớm anh với thằng mớm đi ra nhà bà nhung đó kiếm mấy cái trứng lộn vô cái anh em mình luộc cái anh em mình xào sa tế giờ đây mày nhóm lửa giùm anh đi mày đốt lửa lên sẵn đi nha nãy giờ kia nó nhúm lửa mà nằm nó ngủ chết rồi thằng này không được rồi dây heo dậy đi dây heo ngủ mà sao chảy đứt miếng luôn ghê vậy xin chào các bạn nha bây giờ bắt đầu mình bắt đầu giờ mới à, nhúm lửa làm trứng đây nãy giờ kêu nó nhúm lửa mà mình đi kiếm trứng ở đây nó ngủ luôn bây giờ vô nhúm à, lửa rồi không biết chừng nào nó có trứng ăn này các bạn đón xem nha quá bữa nay không có gì chân hai anh em mình làm tàu lao tàu lao mình nhìn thấy hấp dẫn quá mình làm học dịch học dịch xào sơ tế mời các bạn ăn trứng vịt lộn xào sơ dạ. tế với anh em mình nha ngon quá thấy vịt thấy vịt các bạn thơm quá các bạn lộn này có tới quá vịt thơm luôn tới là ăn ừ hột vịt lộn hột vịt lộn ngon ghê ngon quá các bạn không này tôi có chén nước chấm rồi ngon bá sấy luôn bạn tại mình không có đủ không mình xào xả tế gì là mình đâu có chấm đâu vừa ăn rồi tại mình ăn mặn thôi nè thấy không thấy ngổ con vịt không để ăn nè ngon quá ngon nè đầu tiên ăn món hộp vịt lộn xào xả tới luôn ạ Xin chào các bạn nha, bây giờ mình ăn đi Để thôi thằng heo nó ăn hết của mình luôn đây Tạm biệt các bạn